Hello xin chào các bạn chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé và đây à, kênh của mình là chuyên chia sẻ về phong thủy tử vi trọng đời nha rồi đây là những vật phẩm phong thủy mình giới thiệu cho các bạn trong các clip nha rồi là nói màu sắc phong thủy là Phật bản mệnh rồi là à, những vật phẩm để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng là màu sắc phong thủy thì hôm nay á, quay trở về vấn đề mình đã chia sẻ cho các bạn về cái tuổi 1986 đó là bính dần la mặn về cái phong thủy phong thủy hướng nhà xây phong thủy à, Phật bằng mệnh màu sắc phong thủy vòng phong thủy và sử dụng à, vật phẩm để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhé đây là của tuổi 1986 bính dần nhé thì 1986 này á là bính dần à, quẻ mệnh của mình đó là khôn thổ quẻ mệnh đó là khôn thổ à, ngũ hành là mạng là mạng là lư trung hỏa có nghĩa là lửa lửa trong lò nhá, lư trung hỏa nhá. thì à, bạn là mạng hỏa 1986 bấn dần nam mạng bạn mạng hỏa thì chia sẻ cho các bạn về cái màu sắc tương sinh tương hợp của mình đó là màu đỏ màu hồng màu tím và màu xanh lục đây là những màu tương sinh tương hợp của, của bạn thì bạn hãy sử dụng những màu này để à, làm phong thủy cho chính bản mệnh của mình nhé bạn bị khắc kỵ bảy màu đen và màu xanh nước màu đen màu xanh nước là màu này nhé bạn bị khắc kỵ bảy màu đen là màu xanh nước không nên sử dụng màu này nhé đó Đấy, rồi thì mình chia sẻ luôn thì quẻ mệnh của bạn là khôn thổ ở ờ, à, khôn nghĩa là bạn là đây là cung khôn khôn thổ ở đây thì đây này thì mỗi một tuổi đều có bốn hướng nhà xây bốn hướng tốt và bốn hướng xấu không nên xây nhà thì cái hướng tốt của đội bạn đầu tiên đó là khôn thổ thì bạn đây là hướng thắng chắn tây này đó đấy này cung khôn này đây là cung khôn này khôn thổ có nghĩa là đây là tây này đây là hướng nam gọi là chúng ta gọi là tây nam nhé gọi là tây nam là cung khôn thổ đây đó là hướng tây nam đó là hướng thứ nhất là hướng tốt tây nam sẽ là phục vị nhé hướng thứ hai đó là hướng chánh tây là cung đoài là sanh khí hướng chánh tây đâu à, hướng chánh tây đây đây là cung đoài đấy à, hướng chánh tây của nó đây là cung đoài là sanh khí nhá rồi hướng thứ ba đó là hướng à, đông bắc thiên y là cung uh, cung cấn này đông bắc đâu hướng đông đây và hướng bắc đây thì nó đây nó phải là cung cấn này cung cấn này nó hướng đông bắc đây là cung cấn nhá đó cung cấn là thiên y nhá hướng thứ tư đó là hướng tây bắc là phục vị là cung càn hướng tây bắc đây hướng chắn à, tây đây và hướng bắc đây thì đây có phải cung càn không đó gọi là hướng tây bắc tây đây bắc đây thì gọi là tây bắc là cung càn là hướng tây bắc là cung càn đó thì bạn đã có bốn hướng tốt để xây nhà rồi nhé đó đó là hướng là um, uh, à, uh, à, Ờ, nó là hướng rồi ờ, bến dần nó là hướng chánh tây này rồi tây nam này rồi đông bắc này rồi, rồi là tây bắc này đó, bốn hướng tốt để xây nhà nhá rồi chia sẻ bạn về bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng chắn bắc chắn bắc là tuyệt mệnh này hướng chắn đông là họa hại này hướng đông nam là ngũ ủy và hướng chắn nam đó là lục sát đó bốn hướng không nên xây nhà nhé rồi chia sẻ với bạn về vấn đề mà xây nhà kết hợp theo ờ, tuổi của người chồng và tuổi của người vợ bạn là 1986 bứng dần thì bạn đã bốn hướng tốt xây nhà bạn lấy người vợ tuổi gì đó bạn hãy xem tuổi vợ của bạn là tuổi gì rồi xem bốn hướng tốt của người vợ và bốn hướng tốt người chồng chọn chung ra một hướng để xây nhà nếu hai vợ chồng xây chung được một hướng mà xây nhà như vậy thì nói chung là một ngôi nhà rất là hạnh phúc một ngôi nhà rất là gắn kết là vợ chồng keo sơn này người là con cái các thành viên trong gia đình sẽ à, liên kết với nhau có nghĩa là sống rất là hòa thuận với nhau và một cái ngôi nhà là vượng tài cho gia chủ vẽ mận vẽ vẽ mận của gia chủ mà mà xây đúng hướng nhà luôn thì thì nó rất là tốt vượng tài cho gia chủ nhé đó về phương đó là phương pháp về phong thủy thì đó bạn có bốn hướng tốt xây nhà rồi chia sẻ cho bạn về phương pháp mà ai nỡ xây nhà sai hướng ai nỡ mà xây nhà sai hướng rồi thì mình chia sẻ cho bạn là ba phương pháp có ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng mà chúng ta không có điều kiện có khả năng mà mà mà mà mà, mà xây lại nhé xây nhà phá ra xây lại nhé thì mình chia sẻ về phương pháp thứ nhất thì dành cho những người nông thôn thì những người ở nông thôn thì đất rộng đất rất là rộng cò bay thẳng cắn thì có thể mở thêm một cửa nữa ví dụ như bạn đang xây ở hướng chắn chắn chắn đông thì nó họa hại bạn ví dụ bạn đang đang xây xây xây nhà sai hướng đó là hướng chắn chắn đông là họa hại nhé thì bạn có thể mở mở đối diện chắn đông đó là hướng chắn tây đó mở thêm một cửa nữa là đằng sau đó là hướng chắn tây đấy. nhưng bạn lưu ý một điều rằng là bạn không nên mở song song với cửa chỉ cửa cửa cửa, cửa, cửa chính nhé có nghĩa là đứng từ cửa đằng trước mà nhìn không được không được thông tuôn ra cửa sau nếu thông tuôn ra cửa đằng sau thì nói chung là một ngôi nhà không tốt tài phong thủy sẽ không tốt tiền tiền vô cửa trước ra cửa sau nó như vậy là không tốt chúng ta mở thêm một cửa đằng sau thì chúng ta mở xéo xéo như thế này chúng ta mở xéo xéo như thế này không nên mở song song đối diện cửa chính không nên mở cửa song song mà mở cửa xéo xéo như thế này nhé đó là vấn đề rất là quan trọng thì chúng ta mở thêm một cửa nữa nhé thì phương pháp này thì một hướng nhà tốt và một hướng nhà xấu thì từ trường của hướng nhà tốt sẽ vào trong nhà xua đuổi đi những tà ma âm binh âm khí của từ trường xấu của của của ngôi nhà mà quay về hướng xấu xua đuổi tà ma binh khí ra khỏi nhà để nó không hại gia chủ nó không hại gia chủ phương pháp này có tác dụng đó là cân bằng xua đuổi tà ma âm binh âm binh âm khí ra ngoài và cân bằng lại ngôi nhà nằm trong một cái ngôi nhà bình thường nói chung là cái về phương pháp này thì nó cũng không có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ đâu nhé không có tác dụng thu hút công nhân tài độc nó chỉ là làm chấn chặt lại ngôi nhà và cân bằng ngôi nhà thôi đó là phương pháp thứ nhất rồi chia sẻ bạn về phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai là dành cho những người ở thành phố thành thị thì những người ở thành phố thành thị thì nói chung đất chật người đông không thể nào mở thêm cửa nữa bốn vùng quanh đều là nhà cả chúng ta không thể nào mở thêm một cửa nữa thì chia sẻ bạn về phương pháp sử dụng miếng thảm trải nhà để làm phong thủy thì những thảm trải nhà này thì nó nhiều loại đó các bạn nhé nó bằng vải có bằng mũ có bằng mút có thì mình chia sẻ bạn luôn mà các bạn mua miếng thảm trải nhà này bạn nên mua theo màu sắc phong thủy của bạn bạn là 1986 bính dần thì bạn màu tương sinh của bạn đó là màu đỏ hồng tím rồi là màu xanh lục thì bạn có thể mua màu tím màu hồng mua miếng thảm màu tím màu hồng thì à, để lót nền nhà nhé các bạn lưu ý cho mình các bạn lót hết nền nhà cho mình nó lót hết nền nhà cho mình thì cái miếng thảm trại nhà là dân miền Bắc thì hay sử dụng vào mùa đông hay hay sử dụng vào mùa đông để nót hết nền nhà để mọi người đi lại cho ấm ở chân dân miền Nam thì sử dụng những thảm trại nhà để làm gì để nót nền nhà để trang trí nền nhà và nót nền nhà đó là về mặt phong thủy thì các bạn nhớ là nót hết nền nhà cho mình thì cái cái miếng thảm này thì mình chia sẻ bạn luôn có, có ba loại thảm để trải nhà thảm bằng vải thảm bằng mũ và thảm bằng mút để chia sẻ bạn luôn thì sử dụng bằng miếng thảm bằng bằng bằng mút thì nó sẽ vừa dễ dàng chúng ta lắp ráp mà dễ dàng chúng ta vệ sinh mà lại hạn chế được cái sự va đập khi chúng ta té ngã trên sàn nhà đó thì những miếng thảm mút miếng thảm bằng mút này thì ở những thể dục thể thao ở chỗ trung tâm thể dục thể thao người ta hay sử dụng để mót cái nền gạch để cho học học học viên uh, học võ ờ, va đập té ngã hạn chế sự va chạm của cơ thể thì nhà nào có con nhỏ thì nên mua miếng thảm bằng mút như vậy để lót nền nhà ngoài tác dụng để là phong thủy ra còn tác dụng để giúp cho những người trong gia, gia đình các người già trẻ hay đi đi hay bị té ngã thì nó bị hạn chế được sự va chạm va đập của cơ thể dưới nền ngập nhá rất là tốt thì cái phương pháp này á, thì chúng ta nó giống như phương pháp thứ nhất thì nó sẽ xua đuổi được những tà ma âm binh khí cân bằng ngôi nhà và xua đuổi được những tà ma âm linh khí của từ trường của hướng xấu ngôi nhà xua đuổi ra ngoài để ngăn chặn nó không cho nó vào để hại gia chủ thì đó thì đây cũng là một ngôi nhà bình thường nó cũng không có tác dụng thu hút công dân tài lộc phương pháp thứ hai cũng không có tác dụng thu hút công dân tài lộc mà nó chỉ có tác dụng là xua đuổi và chấn chặt lại ngôi nhà cho chúng ta ngôi nhà chúng ta bình thường không tốt mà cũng chẳng xấu xua đuổi những tà ma âm linh khí ra khỏi nhà nhé thì chia sẻ bạn về phương pháp thứ ba cái phương pháp thứ ba chấn chỉnh ngôi nhà thì tất cả mọi người ai cũng thể dùng được đấy là về chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy chúng ta chúng ta sử dụng thưa các bạn đây là cái quả cầu phong thủy đây quả cầu phong thủy này có tác dụng nó là nó tạo ra từ trường dương cực lớn để xua đuổi chúng ta ma âm bên khí âm bên âm khí và và và trụ vững ngôi nhà cho chúng ta rồi nó có tạo ra nó giúp cho chúng ta là ờ, những tạo những mối liên hệ của các thành viên trong gia đình sẽ gắn kết này với nhau vợ chồng gắn kết hạnh phúc với nhau rồi là giữ được những mối ờ, ờ, mối liên kết mối làm ăn hay là mối bạn bè của gia chủ cực kỳ là hữu hiệu còn cái hang động thản tím này thì có tác dụng đó là thu hút công dân tài lộc giữ tiền giữ tài giữ của cho gia chủ ngoài tác dụng thu hút công dân tài lộc này ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được bùa ngải bùa yêu khi trong gia đình có người bị bùa ngải bùa yêu đó rất là tốt về quý vị thì các bạn không tin thì các bạn cứ để ý thời vua chúa hồi xưa người ta đã biết sử dụng những loại đá quý này để làm ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng rồi những con rồng con phượng được khắc bằng đá cũng từ loại đá này mà ra rồi là các các mà cái vòng mà vòng cẩm thạch vòng cẩm thạch màu xanh màu trắng của à, hoàng hậu công chúa hay đeo hay đeo trên người rồi là các miếng ngọc bội của hoàng tử thái tử hay rất là lưng quần đó mà loại đá này chứ đâu thì từ thời xa xưa mà người vua chúa mà đã biết sử dụng cái vật phẩm này rồi thì dĩ nhiên là cái vật phẩm này có tác dụng cực kỳ là hữu ích cho con người nên là vua hay vua chúa hay sử dụng đấy nhá các bạn không tin thì các bạn cứ để ý đi ở các ngân hàng lớn ở Việt Nam mình cũng có thường thường cũng có một số ngân hàng hay sử dụng vật phẩm này để trong ngân hàng đó để chấn chặt lại cái ngân hàng đó để không bị phá sản rồi là giữ được những mối khách hàng lớn của ngân hàng đó, đó rất là hữu hiệu hay là các nhà đại gia tỷ phú giàu có cũng trưng bày những loại đá phong thủy này ở trong nhà để làm gì gia tăng thêm sự may mắn vượng tài cho gia chủ rồi cũng tác dụng đó là giữ được những mối làm ăn mối làm ăn của lớn của gia chủ những mối bạn bè mối làm ăn của gia chủ giữ vững được Đấy, cực kỳ là hữu hiệu nha các bạn lưu ý cho mình vấn đề chia sẻ bạn về vật phẩm này chúng ta mua về chúng ta trưng bày trưng bày nó đâu thì chia chia sẻ bạn là chúng ta mua về chúng ta chỉ trưng bày được ở trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách chắn là không được đặt ở góc bếp hoặc là góc nhà vật phẩm này mà để ở góc bếp góc nhà thì nó về mặt phong thủy nó cực kỳ là xấu chúng ta chỉ để được trên bàn làm việc hoặc bàn tiếp khách của gia chủ và xin thưa các bạn thì các bạn nhớ mua cho mình cái quả cầu phong thủy này phải theo màu sắc phong thủy của mình nhé thì 1986 bính dần này thì bạn à, hợp với màu đỏ hồng tím và màu xanh lục thì ở đây đây là màu hồng cực kỳ là, là, là tốt rồi thì bạn có thể mua màu hồng này Đấy, và màu tím này thì cái hang động thận tím này nói chung là hang động thận tím này nó không kháng kỵ tuổi nào cả nên là ai tuổi nào cũng dùng được cái cái cái cái cái, cái, cái, cái hang động này hang động này cũng chỉ một màu này thôi nhá rồi cái quả cầu thì sẽ đa dạng quả cầu phong thủy này thì nhiều màu sắc lắm nhá chúng ta tha hồ lựa chọn theo màu sắc phong thủy của chính bản mệnh của mình thì bạn là bạn là à, mạng hóa thì bạn có thể sử dụng được nó đỏ hồng tím và màu xanh lục thì bạn mua cho mình hai quả cầu như thế này bạn mua cho mình hai quả cầu này và kích cỡ tương đương của nó là trên dưới 3 kg một quả và giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả mua hai quả cho mình và mua một hang động thám tím này nói chung mua ba vật phẩm này không quá 10 triệu đồng nó cũng bình thường mà không có không có gì gọi là đáng đáng à, tốn tốn tốn kém cho lắm nhá rồi chia sẻ cho bạn luôn hai cái quả cầu này chúng ta lên đặt ở hai cạnh bàn ở hai cạnh bàn nhé à, hai cạnh bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách rồi cái hang động thật tím này chúng ta đặt ở giữa hai quả cầu này nhé thì cái hai cái quả cầu này có tác dụng nó là trụ vững tạo từ trường dương cực lớn để trụ vững lại ngôi nhà và xô đuổi tà ma âm binh âm khí ra khỏi nhà ra khỏi nhà và nó tạo được ờ, nó giúp cho gia chủ ờ, tạo được những giữ được những mối liên kết mối làm ăn mối bạn bè rồi là những vợ chồng con cái gắn kết lại với nhau sống cực kỳ hòa thuận chung sống hòa thuận trong một gia đình hạnh phúc nhé đó thì hang động thận tím này tác dụng đó là thu hút công nhân tàn lọc Đấy, thu hút công nhân tàn lọc và giữ tiền giữ của cho gia chủ nó được đứng ở giữa ở hai cái trụ này thôi rồi thì cực kỳ tốt hai trụ này đã trụ vững cho nó rồi thì nó lại càng vững chắc hơn nữa thì tiền tài thu hút nó về mặt là giữ tiền giữ của cho gia chủ thu hút công nhân tài lộc cho gia chủ cực kỳ là hữu hiệu cực kỳ là tốt ngoài tác dụng thu hút công nhân tài lộc và giữ tiền giữ của cho gia chủ thì nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được những buồn ngãi bùa yêu cực kỳ là hữu hiệu nhé nó rất là tốt cho chúng ta về mặt phong thủy để chúng ta sử dụng một vật phẩm này để chúng ta chấn chặt ngôi nhà xua đuổi và thu hút của công dân vận động xin thưa bạn lưu ý rằng một điều như thế này chúng ta nên mua kích cỡ của nó càng lớn thì càng tốt kích cỡ nó giống như là cái ngôi nhà của chúng ta mà xây cái xây trụ nhà càng to càng lớn thì ngôi nhà càng vững càng chắc thì cái vật phẩm phong thủy này cũng vậy chúng ta mua kích cỡ càng lớn thì nó cũng tạo từ trường dương cực lớn thì nó trụ vững ngôi nhà cực cao đó là về vấn đề là như thế tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình rồi tùy theo cái cái ngôi nhà chúng ta lớn hay nhỏ thì chúng ta sử dụng theo theo mình thì là sử dụng trên dưới 3 kg một quả mà mua hai quả là như thế là trung bình thế là được rồi Đấy, còn ai bằng nhà lớn hơn nữa to rộng biệt thự thì chúng ta có thể mua kích cỡ lớn hơn nữa nhé những ngôi nhà cấp 4 là bình thường thì, thì chúng ta sử dụng được nhé rồi chia sẻ các bạn về cái phần bảng mận thì cái phần bảng mận của tuổi 19 86 bính thịt bính dần này thì đó là hư không tạng Bồ Tát bạn ra cửa hàng đã phong thủy mua cho mình một cái Phật bản mệnh như thế này đó là hư không tạng Bồ Tát bạn ra cửa hàng đã phong thủy uy tín trên toàn quốc chỉ cần ra báo bảo tôi là tuổi bính tuổi thìn là người ta tự khắc đưa cho mình đó là hư không tạng Bồ Tát thì chúng ta có thể mua các bạn bị khắc kỵ bởi màu đen màu xanh nước thì bạn cũng có thể sử dụng màu này hoặc là mua màu màu đỏ màu hồng màu tím hay màu xanh lục bạn đeo lên cổ vật Phật bản mệnh này khi chúng ta sử dụng đeo lên cổ thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ giúp được giúp ích cho gia chủ là tai qua lặn khỏi rồi là rồi là hạn được tránh được những rủi ro khi ờ, bạn bè xấu nuôi kéo chúng ta làm cho kéo nuôi kéo chúng ta làm ăn những việc phi pháp không tốt đó thì nói chung là cái này rất là tốt giúp chúng ta gặp nhiều may mắn hơn và nó sẽ làm cho chúng tinh thần chúng ta sẽ, sẽ tĩnh lặng và sảng khoái rồi là con nhãn quan thứ sáu nó sẽ tốt hơn nhìn nhận nhận biết những cái sự việc nó tốt hơn nhé đó là về mặt là Phật bạn bận mà như vậy nhé rồi chia sẻ bạn luôn về với vòng phong thủy bạn ra cửa hàng đã phong thủy uy tín trên toàn quốc mua chuỗi phong thủy như thế này bạn có thể mua màu hồng màu tím hay màu xanh lục thay vào đó thì tùy theo bạn bạn mua nhá thì bạn mua theo màu này và bạn, bạn lưu ý rằng một điều là bạn đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu chia 4 mà dư một hoặc hai chúng ta nên sử dụng về cái ờ, mặt là tuần hoàn luân hồi đó là một là cung sinh hai là não ba là bận bốn là tử thì chúng ta đếm tổng số hạt mà chia cho đếm tổng số hạt mà chia 4 dư một hoặc hai đó là cung sinh và cung não cực kỳ là tốt thì chúng ta nên sử dụng nhé chia sẻ cho bạn luôn thì bạn lưu ý một điều rằng là các bạn đeo vòng phong thủy bên tay phải có ý nghĩa khác nhau và đeo bên tay trái có ý nghĩa khác nhau nhé thì ví dụ như hôm nay chúng ta mà đi đám ma đám tang hay đi thăm người bệnh người thân ở trong bệnh viện hay đi ngang qua nhà xác hay đi ngang qua nghĩa trang thì chúng ta chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải chúng ta đeo để làm gì khi chúng ta mua vòng phong thủy này thì nó đã có từ trường riêng cực kỳ là lớn rồi nhé phát từ trường dương cực kỳ lớn mà khi chúng ta kết hợp với bàn tay phải đeo trên bàn tay phải của người thì nó tạo từ trường dương lại cực kỳ lớn nữa mà khi chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí cao như vậy những tà ma âm binh âm binh âm khí cao như vậy thì mình sẽ xua đuổi được những tà ma âm binh âm khí đó tại vì trên cơ thể chúng ta phát ra một luồng ánh sáng phát ra từ trường dương nguồn ánh sáng thì tà ma âm binh âm khí nó rất là sợ từ trường dương rất là sợ ánh sáng nên là nó sẽ khi chúng ta đi vào những nơi như thế thì nó nó sẽ thấy trên người chúng ta phát ra luồng ánh sáng vậy nó rất là sợ và nó tránh xa chúng ta ra nó sẽ không lại gần chúng ta để hại chúng ta không bị nhập thổ được đó nhé các bạn lên hiểu trong mình vấn đề như này rồi ví dụ như là bạn hôm nay bạn đi đám cưới đám hỏi hay đi du lịch hay là đi ký kết hợp đồng hay đi làm ăn xa các bạn nên chuyển vòng phong thủy sang bên tay trái chúng ta đeo nhé vòng phong thủy mà chúng ta đeo chuyển sang vòng bên tay trái chúng ta đeo thì nó đem lại nhiều may mắn thì gặp gỡ được những bạn bè tốt gặp gỡ được những công việc tốt nhá. gặp gỡ được những ờ, những người tốt gặp gỡ được việc tốt người tốt đến những điều may mắn nhá. rồi là hạn chế được những sự rủi ro khi chúng ta lưu thông trên đường về xe cộ và chạm đó là về mặt phong thủy khi đeo bên tay trái đem lại nhiều may mắn cho gia chủ nhé rồi lưu ý một điều rằng là các bạn không nên mua vòng phong thủy mà đeo vòng hai tay không nên đeo hai tay giống như còng số 8 về mặt phong thủy thì nó cực kỳ là xấu nên chúng ta nên lưu ý rằng là không nên đeo vòng phong thủy mà đeo hai tay cho dù chúng ta đeo mua hai ba vòng đi nữa chúng ta cũng chỉ nên đeo một tay mà lưu ý cho mình là nhớ đến tổng số hạt là bao nhiêu chia 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta mới sử dụng nhé đó về mỗi phạm chủ khác nhau như về Đức Phật Đức ờ, mẹ Maria thì thường thường là có 12 hạt con và một hạt cái Ai rồi là những là nhà sư ngồi thuyền người ta hay sử dụng là người 17 19 21 hay là bao nhiêu hay là 108 hạt đeo trên cổ này những nhà sư hay đeo trên cổ hay là 1000 1000 bao nhiêu hạt đó à, tùy theo chúng ta nên lưu ý là tùy theo chúng ta nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ đếm tổng số hạt này đến tổng số hạt mà chia 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta sử dụng còn không biết nữa thì chúng ta cứ, cứ lựa chọn những cái vòng có số hạt lẻ mà số hạt lẻ nhé chọn vòng số hạt lẻ là sẽ tốt cho chúng ta nhé về mặt phong thủy đó thì mình đã chia sẻ xong cho các bạn về cái tuổi 1986 Bính Thìn này về Phật Bản Mệnh vòng phong thủy màu sắc phong thủy rồi những vật phẩm phong thủy chúng ta chấn chặn lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng nhá đó thì video của mình đến đây chấm dứt thì các bạn thấy clip của mình hay ý nghĩa thì bạn nhớ đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé để kênh được phát triển kênh được phát triển thì mình, sẽ có động lực làm nhiều video hay hơn nữa để chia sẻ cho mọi người để mọi người tự tự tham khảo tự xem cho bản thân mình tự xem cho mình về à, phong thủy về à, số phận của chúng ta nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn nhé